Rượu nào dành cho người say Đắng cay đau nào hay Chót phương bao tư lòng Chẳng tình đâu chẳng thấy Có phải nên gian đổi thay Biết ai đâu giải bày Gió sầu còn mãi chất chưa nỗi đau còn hoài Trời buồn ngàn mây ngừng bay Gió kia chẳng buồn lay la hoa trời sang. chung lối sẽ trở nên xa lạ người từng thề hẹn không chung đôi sẽ xa rời nhau ôm bao tiếc nuối dịu nào dành cho người say đắng cay đâu nào hay chót vương bao tư lòng chân tình đâu chẳng hay có phải nhân gian đổi thay biết ai đâu dãi bay gió sâu còn mãi chân chưa nỗi đau còn hoài trời buồn ngàn mây ngừng bay gió kia chẳng

lay lá hoa rơi sàn chẳng buồn lay lá hoa trời san